Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Sau đây em xin hướng dẫn cách sử dụng phần mềm định vị giải pháp Việt GPV4. Bước 1. Quý vị tải ứng dụng giải pháp Việt về điện thoại của mình. Đối với điện thoại iPhone, quý vị vào App Store, nhập tìm kiếm giải pháp Việt, viết liền không dấu và bấm nhận để tải app về điện thoại. Đối với các điện thoại khác chạy hệ điều hành Android, quý vị vào CH Play nhập tìm kiếm Giải Pháp Việt, viết liền không dấu và bấm cài đặt để tải app về điện thoại. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng Sau khi tải ứng dụng Giải Pháp Việt về máy, quý vị truy cập vào ứng dụng, nhập tên đăng nhập và mật khẩu bằng tài khoản đã được cung cấp trên thiết bị. Sau đó, quý vị có thể tích vào ô Duy trì đăng nhập để lưu thông tin đăng nhập cho những lần sử dụng sau. Tiếp theo em xin hướng dẫn cách sử dụng app định vị giải pháp Việt. Sau khi quý vị thực hiện đăng nhập, trên giao diện màn hình điện thoại sẽ hiển thị những thông tin gồm mã biển số thiết bị, thời điểm, trạng thái, km đi trong ngày, địa điểm hiện tại của xe. Và đặc biệt với app định vị giải pháp Việt, quý vị có thể giám sát nhiều xe trong cùng một tài khoản đăng nhập. Quý vị nhấp vào dòng biển số của xe muốn xem là dòng được tô màu đỏ như thế này sẽ thấy vị trí của xe trên bản đồ Google Maps. Trên giao diện màn hình phía dưới bản đồ sẽ hiển thị mã biển số thiết bị, ngày giờ hiện tại, trạng thái thời gian dừng, động cơ bật hoặc tắt, số km đã đi trong ngày và địa chỉ cụ thể của xe. Tiếp theo, bên phải màn hình sẽ có 4 biểu tượng hình tròn như thế này. Hình tròn trên cùng là nút nguồn. Quý vị nhấp vào đây, màn hình sẽ hiện ra cửa sổ, tắt máy hoặc bật máy khi dừng xe ở những nơi mà quý vị cảm thấy không an toàn thì hãy sử dụng chức năng này để chống trộm mất xe. Hoặc nếu khi đang chạy xe mà không may gặp cướp, quý vị hãy bình tĩnh để đảm bảo an toàn cho bản thân. Vì chúng ta có thể thực hiện lệnh tắt máy từ xa và hô hoán nhờ hỗ trợ để lấy lại xe của mình sau đó. Tiếp đến bên dưới màn hình sẽ hiển thị hai chức năng: lộ trình, ô có màu cam và chi tiết, ô có màu đỏ để xem lộ trình xe. Quý vị nhấp vào lộ trình, chọn thời gian muốn xem và nhấp tiếp vào ô tìm kiếm. Giao diện ứng dụng lúc này sẽ vẽ lại lộ trình xe đã di chuyển trong khoảng thời gian đã chọn. Nhấp tiếp vào ô chạy lộ trình, quý vị sẽ xem được quá trình xe đã di chuyển. Trong khi xe chạy lại lộ trình trên bản đồ, ở góc phải phía trên màn hình sẽ đồng thời hiển thị trạng thái tốc độ, thời gian và tốc độ xe di chuyển. Khi xem quý vị cũng có thể bấm chọn tạm dừng hoặc bấm chạy tiếp, có thể phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ trên màn hình để dễ dàng theo dõi. Quý vị còn có thể lựa chọn tốc độ vẽ lại hành trình của xe nhanh hoặc chậm bằng cách nhập vào ô dấu cộng hoặc ô dấu trừ ở tốc độ vẽ lại phía dưới bản đồ. Với các biểu tượng Stop hiển thị trên bản đồ, quý vị nhấp vào để xem điểm dừng và thời gian dừng cụ thể của xe. Còn ô Chi tiết màu đỏ ở góc phải dưới màn hình sẽ hiển thị thông tin thiết bị và trạng thái hiện tại của xe. Tiếp theo, quý vị nhấp vào thanh menu trên góc trái màn hình để xem các chức năng khác của ứng dụng. Chức năng giám sát trực tuyến và xem lại hành trình như đã hướng dẫn ở trên. Chức năng thống kê hành trình, chọn thời gian muốn xem, quý vị sẽ thống kê được số km đã đi và số nhiên liệu tiêu hao. Chức năng báo cáo tổng hợp Chọn thời gian muốn xem, quý vị sẽ xem được báo cáo quãng đường, nhiên liệu, tốc độ, dừng đỗ, bật tắt máy. Chọn tìm phương tiện, quý vị sẽ thấy khoảng cách và bản đồ chỉ dẫn đường từ vị trí của quý vị đến vị trí hiện tại của xe. Ở mục Thông tin người dùng, phần mềm sẽ hiển thị thông tin mặc định đã được cài sẵn để kích hoạt thiết bị. Khi quý vị đăng nhập sử dụng, hãy chỉnh sửa lại đúng thông tin của quý vị như họ tên, số điện thoại, sau đó bấm cập nhật để hoàn tất. Việc cập nhật đúng thông tin người dùng sẽ giúp quý vị bảo mật thông tin đăng nhập thiết bị và dễ dàng xin cấp lại thông tin đăng nhập trong trường hợp quý vị quên hoặc mất tài khoản đăng nhập. Đây là thông tin hỗ trợ khi quý vị cần liên hệ để được giúp đỡ. Khi cần thay đổi sang một mật khẩu khác hoặc đổi mật khẩu để dễ dàng nhớ và sử dụng, quý vị hãy nhấp vào mục Đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu hiện tại sau đó nhập hai lần mật khẩu mới và nhấp vào đổi mật khẩu để hoàn tất. Như vậy là em đã vừa hướng dẫn xong cách tải và sử dụng app định vị giải pháp Việt. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, anh chị và các bạn. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có một trải nghiệm hữu ích với định vị của giải pháp Việt.